Zalopay mang ví vàng trở lại cùng hàng triệu cơ hội trở thành tỷ phú. Tết này vào ngày Zalopay trong Zalo để bắt đầu hưởng lộc ví vàng. Đặc biệt sự kiện nhân đôi lộc vàng đang diễn ra, toàn bộ giải thưởng sẽ được nhân đôi giá trị cùng Zalopay hưởng lộc ví vàng Tết triệu tỷ phú.